giải mã thiên tri Lưu Bá Ôn tiết lộ họ tên người kết thúc đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc, có một cảnh tượng gây chấn động thế giới. Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước tiền nhiệm của đảng Cộng sản Trung Quốc, bị đưa ra khỏi hội trường ngay trước mắt nhiều người. Mọi người đối với sự việc này có hai cách giải thích tương đối giống nhau. Việc này cho thấy Hồ Cẩm Đào không đồng ý với cách làm của Tập Cận Bình và nó cũng biểu thị rằng Tập Cận Bình đã hoàn toàn nắm hết quyền lực từ báo cáo của truyền thông quốc tế về Đại hội 20 đảng Cộng sản Trung Quốc mà xét. Mọi người đều nghi hoặc bất an đối với sự độc tài cao độ của Tập Cận Bình và hướng đi tương lai của Trung Quốc. Trên thực tế, hầu hết tất cả các dự ngôn nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc đều nói đến một đại tai nạn chưa từng có sẽ đến thế giới vào thời kỳ kết thúc của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc. Rất nhiều dự ngôn của Trung Quốc và nước ngoài đều mô tả phi thường tương tự về biểu hiện của đại tai nạn này. Người Trung Quốc có câu tục ngữ trong U Minh Tự có thiên ý, Kim Lăng Tháp bia văn của Lưu Bá Ôn Triệu Minh đã có dự ngôn đáng kinh ngạc đối với Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hậu quả kinh người của nó. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống giải mã dự ngôn về Trung Quốc trong Kim Lăng Tháp bia văn. Qua đó vén mở số mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiết lộ thân phận người kết thúc chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc Kim lăng tháp bia văn của Lưu Bá Ôn Kim lăng tháp bia văn của Lưu Bá Ôn được phát hiện trong một ngôi tháp ở Kim Lăng tại Nam Kinh vào năm thứ bảy thời Trung Hoa Dân Quốc 1918. Điều khiến người ta chú ý nhất về Kim Lăng Tháp Bia Văn là toàn văn dự ngôn của nó tiên đoán một số sự kiện trọng đại phát sinh ở Trung Quốc trong hơn 100 năm, bắt đầu từ cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Cộng sản đảng năm 1927. Kim Lăng Tháp Bia Văn đối với nội chiến quốc cộng sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến những sự kiện sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giải thể, những nhân vật và thời gian của dự ngôn tường tận đến mức khiến người ta trầm trồ, và tất cả các dự ngôn này đều đạt tới mức độ chuẩn xác trăm phần trăm. Có thể nói, Kim Lăng Tháp Bia Văn là dự ngôn mô tả lịch sử Trung Quốc tường tận nhất trong tất cả các dự ngôn từng có trong lịch sử về Trung Quốc sau thế kỷ 20. Vì độ dài của dòng chữ trên bia ký, nên bài viết chỉ trích một số đoạn liên quan đến chủ đề hôm nay và cập nhật một số phân tích trước đó dự ngôn về Đại hội 19 và 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng số phận diệt vong. Dân tam dân thập dân tam thất. Cẩm tú hà sang hoáng nhất sắc. Mã bất điểm đầu thạch trầm để. Hồng hoa khai tận bạch hoa khai. Giải thích, dân tam dân thập dân tam thất. Dân là từ gắn liền với quốc hiệu của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc, dùng để ám chỉ chính quyền của nó. Dân tam dân thập là dân 30, cộng với dân tam thất 37. Thành là dân 67, trong năm thứ 67 của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc. Dùng lịch truyền thống của Trung Quốc can chi kỷ niên, điều này đề cập đến khoảng thời gian của năm Đinh Dậu, tức là từ ngày 28 tháng 1 năm 2017 đến ngày 15 tháng 2 năm 2018. Cẩm tú Hà sang hoáng nhất sắc, cẩm chỉ Hồ Cẩm Đào. Cẩm tú là mô thức chính trị của thời kỳ Hồ Cẩm Đào. Hà tức Giang Hà. Ám chỉ Giang Trạch Dân. Hà Sang có nghĩa là Giang Sơn, ám chỉ mô thức chính trị thời kỳ Giang Trạch Dân, Cẩm Tú Hà Sang ám chỉ mô thức chính trị của thời kỳ giang hồ. Cái gọi là sự lãnh đạo tập thể và mô hình chỉ định người kế vị do Đặng Tiểu Bình lưu lại. Hoán nhất sắc chỉ việc thay đổi mô thức chính trị của thời kỳ giang hồ, thực hành chính trị cường nhân. Hai câu trên ám chỉ sự kiện Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc trong năm Đinh Dậu đã thay đổi mô thức chính trị trước đây là lãnh đạo tập thể và chỉ định người kế vị trong thời kỳ giang hồ để bắt đầu thứ chính trị cường nhân cái được gọi là chính sách mới của Tập Cận Bình sau Đại hội 19 mã bất điểm đầu thạch trầm để. Mã lai chỉ hồ cẩm đào tuổi ngựa. Mã bất điểm đầu, ngựa không gật đầu là một ứng dụ cho sự bất đồng quan điểm của Hồ Cẩm Đào, ám chỉ cảnh tượng đáng kinh ngạc diễn ra tại lễ bế mạc Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thạch dùng để chỉ nền tảng, một phép ẩn dụ về thể chế hiện hành của Trung Quốc. Thạch trầm để, nền tảng chìm xuống đáy là một ứng dụ về sự sụp đổ của hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kỳ thực, chữ thạch là chữ bách trừ đi một hàng ngang ở giữa, tức là trăm trừ một. Một trăm trừ một là 99, vì vậy chữ thạch đối ứng với 99. 3 số 9 10 và 9 trong 99 cộng lại thành 28, viết là chính là chữ cộng. Do đó, từ thạch cũng đối ứng với từ cộng đá chìm xuống đáy cũng chính là cộng chìm xuống đáy. Câu này ám chỉ việc Hồ Cẩm Đào bị sỉ nhục tại Đại hội 20 đảng Cộng sản Trung Quốc vì bất đồng chính kiến, ngựa không gật đầu, gây ra một phản ứng dây chuyền chí mạng, dẫn đến sự sụp đổ của thể chế đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồng Hoa Khai Tận Bạch Hoa Khai, Hồng Hoa là ẩn dụ cho đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồng Hoa Khai Tận là ẩn dụ cho sự sụp đổ của đảng Cộng sản Trung Quốc. Bạch Hoa Khai Chữ Bạch ám chỉ người tiêu diệt đảng Cộng sản Trung Quốc và kiến lập chính quyền mới sẽ mang chữ Bạch trong họ của mình. Vậy người mà trong họ tên có chữ Bạch này là ai? Phản ứng dây chuyền dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống đảng Cộng sản Trung Quốc có liên quan gì? hay lộ họ tên người kết thúc triều đại đỏ đảng Cộng sản Trung Quốc. Thập cửu gia nhân ngũ ngũ tuế, địa linh nhân kiệt sản tân quý. Lời giải, thập cửu gia nhân ngũ ngũ tuế, thập cửu 19 bằng 20 trừ 1, 2 và mới hợp thành một chữ vương, trừ một thành chữ can. Rồi thêm, đồng âm gia nhân, hai dấu nháy đơn để tạo một chữ bình. Đây là chữ bình khải thư trong Thái Phi hầu tạo tượng ký thời Bắc Ngụy. Ngũ ngũ đề cập đến hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm. Câu này đề cập đến một người có chữ Bình trong tên sẽ chấp chính trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Địa linh nhân kiệt sản Tân Quý, địa linh nhân kiệt ám chỉ Trung Quốc và người dân Trung Quốc khi không còn đảng Cộng sản. Vì sản Tân Quý là sau khi không còn Cộng sản đảng, vì thế Tân có khả năng chỉ thể chế xã hội mới, Quý chỉ người chấp chính. Hai câu này đề cập đến việc sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong, một người có chữ Bình trong tên của mình sẽ trở thành người chấp chính dưới thể chế xã hội mới cầm quyền trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Kết hợp với câu Hồng Hoa Khai tận Bạch Hoa Khai đã nói ở trên, Kim Lăng Tháp Bia Văn dường như chỉ ra rằng người sẽ tiêu diệt đảng Cộng sản Trung Quốc và chấp chính hai nhiệm kỳ là một người có họ chứa chữ Bạch và có chữ Bình trong tên của ông ấy. Người có họ chứa chữ Bạch và mang chữ Bình trong tên có thể có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là chính bản thân Tập Cận Bình, còn có một khả năng nữa. Một người có họ cũng ngậm chữ Bạch giống Tập Cận Bình, tên cũng có chữ Bình, sẽ thay thế chế độ cực quyền cao độ của Tập Cận Bình, diệt vong đảng Cộng sản Trung Quốc. Tập Cận Bình liệu có hoàn thành sứ mệnh? Đầu tiên, chúng ta hãy phân tích khả năng đầu tiên, đó là Tập Cận Bình cuối cùng sẽ trở thành người quật bộ đảng Cộng sản Trung Quốc. Chấp chính thêm hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Nhưng mà, Tập Cận Bình, người đứng đầu đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện đã đạt được cực quyền cao độ, như mặt trời giữa trưa và ngày càng thiên tả, làm thế nào ông ta có thể tự mình chấm hết đảng Cộng sản Trung Quốc mà ông ta đại biểu. Người tính không bằng trời tính Kim Lăng Tháp Bia Văn dường như đã đưa ra đáp án khả thi cho câu hỏi này, mã bất điểm đầu thạch trầm để. Việc ông Hồ Cẩm Đào bị sỉ nhục trước công chúng tại lễ bế mạc Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc vì bất đồng quan điểm chắc chắn sẽ sản sinh sự chia cắt cực lớn trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến lượt mình, Tập Cận Bình sẽ gia tăng lực độ cực quyền. Không ngồi yên, những kẻ thù lâu năm trong đảng của Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bí mật tiếp lửa, hình thành một thế lực phản tập khổng lồ nửa ngoài sáng nửa trong tối. Chống lại tập trong đảng Cộng sản Trung Quốc Nếu thế lực phản tập trong đảng Cộng sản Trung Quốc này phát triển đến mức tạo ra một mối đe dọa chí mạng đối với Tập Cận Bình, cũng chính là nói, khiến Tập Cận Bình cảm thấy đảng Cộng sản Trung Quốc muốn vứt bỏ ông ta, thì lúc ấy sẽ phát sinh chuyện gì? Một số người so sánh Tập Cận Bình với Mao Trạch Đông bởi vì trong số các lãnh đạo tiền nhiệm của đảng Cộng sản Trung Quốc không ai ngoài Mao Trạch Đông có thể có cực quyền cao độ như Tập Cận Bình. Đương nhiên Mao Trạch Đông không thể từ bỏ đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng không phải vì Mao Trạch Đông cực quyền cao độ không có năng lực này, Mao Trạch Đông năm đó đã bị chỉ trích trong đảng vì những vấn đề như đại nhảy vọt, sau đó đã phát động cách mạng văn hóa nhằm triệt để hạ bệ ban lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ta hoàn toàn có năng lực tự mình thành lập chính đảng riêng để thay thế đảng Cộng sản chấp chính. Tuy nhiên, trong thời đại Mao Trạch Đông, từ sự cường đại của trận địa quốc tế Cộng sản, Lòng nhiệt thành đối với hình thái ý thức hệ này, tiếng vang được hình thành trong nhân dân bị đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối, cho đến nguồn gốc lịch sử mối quan hệ giữa đảng Cộng sản Trung Quốc và bản thân Mao. Những điều kiện khách quan này đã quyết định việc Mao Trạch Đông chỉ lợi dụng và duy hội cho đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, khi so sánh kỹ lưỡng giữa Tập Cận Bình và Mao Trạch Đông trong những điều kiện khách quan này, chúng ta sẽ phát hiện rằng giữa họ có sự khác biệt một trời một vực. Nếu Tập Cận Bình cảm thấy rằng đảng Cộng sản Trung Quốc muốn vứt bỏ mình hoặc ngược lại, nếu ông ta từ bỏ đảng Cộng sản Trung Quốc, ông ta có thể nhận được sự ủng hộ to lớn từ nhân dân trong nước, thậm chí cả cộng đồng quốc tế. Thì hãy tưởng tượng rằng khi đối mặt với con tàu rách nát trăm ngàn lỗ thủng và nguy cập của đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay, Tập Cận Bình sẽ lựa chọn chết chìm với đảng Cộng sản Trung Quốc hay là từ bỏ và để nó chìm xuống đáy. Một là hoàng đế độc tôn, một là nguyên thủ khai quốc. Một cái đã xấu ác vạn năm, cái kia thì rực rỡ thiên thu. Đáp án tự hồ không khó suy luận sau đó. Có một câu hỏi khác, liệu có kẻ thù cũ nào trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc đang muốn đẩy Tập Cận Bình vào tử địa? Đoàn phái của Hồ Cẩm Đào đã bị xóa sổ tại Đại hội 20. Bản thân ông ấy đã bị sỉ nhục công khai, nhưng thực ra đây chỉ là cuộc thanh tẩy nhẹ nhàng mà không hề đổ máu. Bất luận thế nào, Hồ Cẩm Đào trong Đại hội 20 khác với Giang Trạch Dân, Hồ là người có ân đối với Tập Cận Bình. Ngược lại, tình cảnh bè cánh của Giang Trạch Dân thì hoàn toàn bất tương đồng từ bà Khi Lai và Chu Vĩnh Khang, những kẻ mật mưu bắn tỉa Tập Cận Bình khi còn thượng vị. Cho đến Tôn Lực Quân và Phó Chính Hoa gần đây bị tình nghi tham dự chính biến đoạt quyền, từ đảng, chính phủ, quân đội, cảnh sát, tài chính, kinh tế cho đến tất cả các tầng diện xã hội, bè cánh của Giang hơn 10 năm qua đã không ngừng nghỉ tác nghiệp âm mưu nhắm đến Tập Cận Bình. Thử nghĩ, bè cánh của Giang lần này sau khi thấy Tập Cận Bình đã hoàn toàn nắm độc quyền, thậm chí đối với người có ân như Hồ cấm Đào cho đến đoàn phái của ông ấy đều có thể thanh tẩy một cách bất lưu tình như vậy, lại nghĩ về số phận hạ đài mà họ có khả năng phải đối mặt. Liệu họ còn có thể ngồi yên được không? Mọi người có thể chờ xem. Một tình tiết thú vị khác của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc là khi ông Tập Cận Bình dẫn đầu Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc mới xuất hiện. Bối cảnh phía sau đã dùng phong màu đỏ rực thay thế cho dân Sơn Đồ theo thông lệ. Cho dù Tập Cận Bình hữu ý hay vô tâm, đây có thể là thiên ý, chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc sắp cải triệu hoán đại và tự hồ sẽ mang đến một huyết nạn màu máu. Hãy phân tích đến khả năng thứ hai điều gì sẽ xảy ra nếu Tập Cận Bình chỉ muốn cùng sống cùng chết với đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu Tập Cận Bình bảo lưu quan điểm như thế, thì lịch sử sẽ an bài một người có thể thuận ứng thiên ý để hoàn thành sứ mệnh. Tức là khả năng thứ hai là một người có họ chứa chữ Bạch và tên có chữ Bình thay thế cực quyền cao độ của Tập Cận Bình. Diệt vong đảng Cộng sản Trung Quốc Bởi vì thiên ý khó tránh, Bạch Bình thay Tập Cận Bình tiêu diệt đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì có hai khả năng xảy ra đối với người sẽ tiêu diệt đảng Cộng sản Trung Quốc và chấp chính trong hai nhiệm kỳ, để thuận tiện cho mô tả sau đây, dưới đây tôi sẽ gọi người này là Bạch Bình. Ý chỉ người này có họ mang chữ Bạch và tên mang chữ Bình. Kim Lăng Tháp Bia Văn ngay sau đó đã mô tả một cuộc đại thanh toán huyết vũ tinh phong đẫm máu này như sau. Anh hùng bạc tận thạch trung mao, huyết lưu tiêu can vạn nhân hào, đầu xanh giác, nhãn xanh quang, thứ dân bất dụng hoãn. Lời giải Anh hùng bạc tận thạch trung mau, anh hùng có lẽ dùng để chỉ người chấp chính sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong, tức là Bạch Bình. Thạch cũng giống như trước, tương ứng với Cộng đảng Cộng sản Trung Quốc. Mau là một ẩn dụ cho tàn dư, ám chỉ Bạch Bình sẽ xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của đảng Cộng sản Trung Quốc. Huyết lưu tiêu căn vạn nhân hào, tiêu căn là một phép ứng dụ để chỉ các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lịch sử đối với các đảng viên của nó đều nêu gương phần tử tiên tiến tiêu biểu, chính là tiêu căn. Câu này chỉ việc những đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị thanh toán khiến máu chảy, người gào. Hai câu cuối đầu xanh giác, nhãn xanh quang, thứ dân bất dụng hoảng. Nghĩa là đầu mọc sừng, mắt phát sáng là chỉ uy thế oai phong của rồng, thiên tử, Bạch Bình trong quá trình thanh toán đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển hiện ra uy thế oai phong của rồng. Ông ta chỉ là chịu theo thiên ý hoàn thành sứ mệnh, vì vậy, người dân thường không hoảng sợ. Lịch sử rốt cuộc đã an bài sự kiện trọng đại kinh tâm động phách nào khiến Bạch Bình có thể thanh toán đảng Cộng sản Trung Quốc trong cơn mưa máu gió tanh. Từ các tiên tri liên quan có thể thấy, trước và sau thời điểm đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong dường như sẽ xảy ra một cuộc đảo chính. Quẻ tượng thứ 46 trong Thôi Bối Đồ có viết, Đông biên môn lý phục kim kiếm, Dũng sĩ hậu môn nhập đế cung, trong cổng phía đông mai phục kiếm vàng, dũng sĩ từ cửa sau đột nhập vào cung vua. Trong gia các vũ hầu kê văn có viết, cung môn bạc kiếm trừ gian nịnh, bạch đầu biến tác xích đầu nhân, cửa cung rút kiếm trừ gian tà su nịnh, người đầu bạc biến thành người đầu đỏ. Có thể những lời này đều là lời miêu tả kín đáo về cuộc đảo chính. Trong đó, quẻ tượng 46 của Thôi Bối Đồ dường như đã báo trước cuộc đảo chính này có liên quan đến một quân nhân mà trong họ tên người đó có chữ cung hoặc phụ Cuộc đảo chính này dẫn đến việc thanh toán đẫm máu đối với đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì Bạch Bình sau khi tiêu diệt đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nắm quyền hai nhiệm kỳ. Nếu người này là Tập Cận Bình, thế thì vụ đảo chính này của thế lực chống ông Tập sẽ kết thúc bằng thất bại và dẫn đến việc ông Tập thanh toán đẫm máu các đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng nếu ông Tập sống chết giữ bằng được đảng Cộng sản Trung Quốc thì lịch sử sẽ có an bài khác. Thế thì toàn bộ an bài vụ đảo chính này bao gồm từ động cơ, thời gian và kết quả sẽ có thay đổi Ngoài ra, Bạch Bình sẽ bước lên vũ đài của lịch sử và thanh toán đảng Cộng sản Trung Quốc khiến máu chảy người gào. Nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với dân tộc Trung Hoa và nhân dân Trung Quốc đã phạm vào những tội ác ngập trời không bút nào kể xiết, khiến người và thần đều phẫn nộ. Kim Lăng Tháp Bia Văn đã mô tả về cuộc đại thanh toán chống lại đảng Cộng sản Trung Quốc này như sau. Nhất tai hoáng nhất tai, nhất hại hoáng nhất hại, tạm dịch, tai họa đổi tai họa, bất hại đổi bất hại. Thiện ác hữu báo là thiên lý bất biến, đã là thiên ý, con người không thể vi phạm. Trên thực tế, hầu hết tất cả các dự ngôn nổi tiếng trong lịch sử của Trung Quốc đều mô tả một đại tai nạn chưa từng có sẽ đến thế giới vào thời kỳ kết thúc của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc. Rất nhiều dự ngôn của Trung Quốc và nước ngoài đều mô tả phi thường tương tự về biểu hiện của đại tai nạn này. Trong đại tai nạn đã kéo dài nhiều năm, thế giới đầy rẫy những thảm họa như đại dịch và chiến loạn, và mức độ hủy diệt sinh mệnh con người đều thảm liệt vô cùng, cuối cùng đạt tới thập bất thẳng nhất, 10 người còn lại một. Đồng thời trong khi mô tả kết quả bi thảm của đại tai nạn, tất cả những dự ngôn lịch sử liên quan này đã ẩn chứa một báo trước quan trọng về làm sao để tránh khỏi thảm họa trong đại tai nạn. Có một vị thánh nhân xuất thế tất cả những người tin tưởng Ngài và thiện lương sẽ được cứu giúp và bước vào một kỷ nguyên mới của lịch sử, và chỉ những ai không tin và kẻ ác mới bị trừng phạt và đào thải. Cũng chính là nói, vận mệnh là có thể vì sự lựa chọn của mỗi sinh mệnh mà phát sinh biến hóa. Tóm lại, theo mô tả của tất cả các dự ngôn có liên quan của Trung Quốc và nước ngoài, đồng hồ lịch sử dường như mỗi giây mỗi khắc đều đang tiến đến thời khắc chung cuộc của một vở kịch lịch sử nhân loại vĩ đại. Cũng chính là cao trào nhất của vở kịch lịch sử vĩ đại này. Và vào thời khắc then chốt nhất trong lịch sử, tất cả mọi sinh mệnh con người đều được trao cơ hội công bình để lựa chọn và quyết định số phận tương lai của chính mình. Tại thời khắc then chốt của sinh mệnh, có một câu tục ngữ của người Trung Quốc có vẻ giúp ích cho mọi người nên khả tính kỳ hữu, bất khả tính kỳ vô. Ý tứ là, thà tin rằng điều gì đó tồn tại và sẽ xảy ra, còn hơn là không tin nó tồn tại và sẽ phát sinh. Mọi người hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ, đứng trước sự lựa chọn phân minh giữa thiện và ác, giữa sinh và tử. Còn có lý do gì lựa chọn làm trái thiên ý và đánh mất sinh mạng quý giá của mình? Bạn nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video để cùng chúng tôi trao đổi nhé. Thân ái và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo trên kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất